Bòn nhỏ hả? Dạ Tên lạ vậy? Thì em xin giải thích là tại sao lại tên bòn nhỏ Là vì ba em đi uh, chiến dịch ở Campuchia Tên bòn tiếng Campuchia có nghĩa là anh Ba kỷ niệm uh, cái uh, chiến trường của mình Nên đặt tên uh, con là tên bòn Thì không những là có uh, bòn nhỏ mà có cả bòn anh, bòn em và bòn mèo Bòn anh, bòn em và bòn mèo Có bòn bon không? Có bòn bon không? trời mẹ em ờ, tổng cộng thì có ờ, ba mối tình Trời, tổng cộng luôn đó hả dạ hai mối tình thì ờ, chính thức và một mối tình là yêu đơn phương ừ. mối tình đầu tiên thì là kéo dài được một năm mối tình à. thứ hai thì nửa năm còn mối tình đơn phương thì yêu mà không dám nấu nên cô ấy đi lấy chồng rồi cô ấy đi lấy chồng rồi yeah. yêu lâu đơn phương trong bao lâu yêu đơn phương cũng khoảng 2 năm ạ à. trời ơi đó coi em không nói là sao chi mà dạ em không nói tại vì trời tại vì em em em em lại lo là khi nói ra thì mất luôn cả tình bạn nữa vậy là hai đứa là bạn thân đúng không dạ đúng rồi rồi xong thì... em đơn phương người ta mà em sợ đúng không dạ dạ đúng rồi thôi lên ông bạn thân phương đừng nói đơn phương tôi nha đừng nói đơn phương tôi nha thiệt tình nói mà tức cái lòng ngực dễ sợ dễ sợ đâu <laughs> để con suy nghĩ lại coi Dạ em chào ờ, em ờ, em anh Quyền Linh ạ. À. Dạ và chị Hồng Vân à, và các quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Ngà Đào Nữ Hằng Nga, à, năm nay 30 tuổi, hiện à, em sinh ra và lớn lên tại thành phố Buôn Ma Thuột và hiện nay thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Em làm ngành nào? Dạ hiện nay em là nhân viên kinh doanh của một tập đoàn à, viễn thông ạ Em ạ. tên là gì? À, Hằng Nga. Dạ Hằng Nga ạ. Hằng không? Nga hả? Dạ. Ừ. Dạ. Mời chú cụ giới thiệu về mình. <laughs> à, lời đầu tiên thì à, em à, xin à, chào à, anh Quyền Linh à, chị Hồng Vân chào em à, chào bạn Hằng Nga em tên là Bòn Nhỏ đến từ à, Bến Tre công việc hiện tại của em thì là nhân viên kỹ thuật cho công ty bất động sản Bòn Nhỏ hả dạ tên lạ vậy? thì em xin giải thích là tại sao lại tên Bòn Nhỏ là vì ba em đi uh, chiến dịch ở Campuchia tên Bòn tiếng Campuchia có nghĩa là anh ba kỷ niệm ờ, cái ờ, chiến trường của mình nên đặt tên ờ, con là tên Bòn thì không những là có bòn nhỏ mà có cả bòn anh bòn em và bòn mèo có bòn bon không <laughs> bòn bon bòn bon chắc để nữa em cưới vợ về để em đặt con vợ con của em bị danh bòn bon cho nó tràn <laughs> bộ sưu tập bạn nữ nè chị hằng nga chị hằng nga cho biết cái điểm mạnh và điểm yếu của chị hằng nga coi nào dạ điểm mạnh của em á là thích ờ, tìm hiểu và học hỏi và ừ. nói chung là yêu thương gia đình trong cuộc sống nói chung là tự lập còn điểm yếu của em thì nhiều thứ thì em vẫn cố gắng học nhưng vẫn còn nhiều thứ là cũng còn vụng về có nghĩa là em vẫn biết nấu ăn nhưng mà có nghĩa là những cái thức ăn hàng ngày thôi nhưng còn những ví dụ như tỉ mỉ như là nấu ăn á ừ. mà làm bánh thì em vẫn còn yếu kém ừ, chị đi cũng đâu biết làm bánh đâu dạ thôi nói tóm lại là mình biết nấu ăn là hay rồi chứ dạ. cái đó mình không có cho là điểm yếu của mình dạ. nha <laughs> rồi điểm mạnh điểm yếu của em trai là gì dạ điểm mạnh của em thì là em là người siêng năng ừ. chịu khó ừ. à, tỉ mỉ ham học hỏi không hút thuốc không uống rượu không cờ bạc à, nhậu nhạt về điểm điểm điểm yếu của em á thì là em ờ, do tỉ mỉ quá cho nên làm nó hơi bị chậm em có dạ. thích à. hát không bằng nhỏ dạ em thích hát lắm em hát không hay nhưng mà em rất thích hát vậy hả hát dạ. bài sung sung thôi à, sau đây thì em xin gửi đến ờ, bài hát là ngẫu hứng lý qua cầu ừ. bằng lòng đi em về với quê anh một cù lao xanh, một dòng sông xanh Một vườn cây xanh, hoa trái đưa hương Thiền ngại qua sông, dòng hò mênh mông bằng lòng đi em giữa mái tranh nghèo người quê người quê chỉ có tâm lòng với chiếc xuồng ba lá để yêu em à, ôi đó qua tiếng trôi dòng sông nước chảy riêu riêu anh thấy em nhỏ xíu nhỏ xíu anh thương dạ hết rồi ạ Trời ơi, ơi. không hết ngang hết ngược vậy đó bên nhà nữ mình à, đáp lại liền trời ơi <laughs> dạ chào bên anh gái dạ em chào dễ, thương, dễ thương dễ sợ luôn là hằng nga mà hằng nga đúng luôn chào dạ, cưng dạ, bọn dạ, nhỏ bọn nhỏ mình có mấy mối tình rồi bọn nhỏ ừ đúng rồi đó dạ còn nhỏ em ờ, tổng cộng thì có ờ, ba mối tình Trời, tổng cộng luôn đó hả dạ hai mối tình thì ờ, chính thức và một mối tình là yêu đơn phương ừ. mối tình đầu tiên thì là kéo dài được một năm mối Thôi. tình thứ hai thì nửa năm còn mối tình đơn phương thì yêu mà không dám nói nên cô ấy đi lấy chồng rồi yêu lâu đơn phương trong bao lâu Yêu đơn phương cũng khoảng 2 năm ạ à. Trời, Trời đất ơi Em không nói là sao Chi mà hy dạ, sinh em không cả nói tại vì trời tại vì em em em em lại lo là khi nói ra thì mất luôn cả tình bạn nữa vậy là hai đứa là bạn thân đúng không dạ đúng rồi rồi xong thì... rồi em đơn phương người ta mà em sợ đúng không dạ dạ đúng rồi rồi linh ông bạn thân tôi đừng nói đơn phương tôi nha <laughs> để con suy nghĩ lại coi rồi còn mình thì sao nè cưng hằng nga có mấy mối tình rồi dạ em uh, trải qua hai mối tình ạ à. dạ một mối tình là lúc đầu thì em yêu xa dạ ừ. tại vì lúc đó em cũng đang ở buôn mê thuột và anh ừ. đó ở thành phố hồ chí minh ừ. thì nhung là cũng khoảng cách nên một năm bọn em chỉ gặp nhau dành thời gian rất là ít và công việc của anh thì anh cũng nói lúc nào anh cũng bận hết ừ. thì em thấy một thời gian dài thì anh cũng kêu em là chờ ảnh thì em cũng chờ trong 7 năm đó thì em cảm thấy tình cảm lần lần á mình thì cũng vẫn là đi, thương đúng, đúng rồi dạ ừ. nhạt đi rất là nhiều còn à, mối tình thứ hai thì à, um, hơn một năm và em cũng mong muốn là sẽ tiến tới xa hơn nhưng mà vì ảnh có những cái tật xấu mà không thể nào mà thay đổi được ạ như ừ, là ghen là với cái hiện tại em mong muốn cái người yêu của mình dạ. sẽ như thế nào à, em mong muốn người yêu của em á thì à, thứ nhất là anh phải tôn trọng ở em và đặc biệt là gia đình mà như là mẹ của em tại vì nói chung là em thích một người con trai vừa có thể là à, có chí cầu tiến nhưng mà đặc biệt là anh phải quan tâm về gia đình và cái thứ hai nữa là em mong muốn một người là <laughs> không có những cái cái cái thú vui như là cờ bạc á tứ đổ tường dạ đúng rồi, rồi. và thứ hai nữa là vô tâm và <laughs> thứ ba nữa là giống như là thích như là chơi game hay là gì đó chị có những có những cái đam mê dạ, mà đam mê ngoài, ngoài vợ, vợ đúng không đúng rồi dạ ừ. ngoài vợ rồi thì ờ, cái ờ, em có đòi hỏi ở tóc tai rồi da dẻ rồi chiều cao như thế nào không dạ em thì thích một chàng trai thì trên một mét bảy nói chung da thì ờ, con trai thì có thể trắng hoặc là ngâm thì cũng không sao nhưng ừ. quan trọng là ảnh thì ờ, tính cách ngoại hình phải ưa nhìn ừ, nói chung dễ nhìn và cảm cảm thấy mình thân thiện á mà khi mà nhìn vào á ừ. cảm thấy trong mình cảm giác được an toàn ừ. Bây giờ nhà trai muốn tìm một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người bạn gái của em là về ngoại hình thì cao 1m50 trở lên cân ừ. nặng thì 45 ờ, kg trở lên khuôn mặt thì ờ, nhìn nó phúc hậu một chút thì có thể thí dụ như là vuông vuông tròn tròn hay gì đó về tính cách thì ờ, cô ấy sống giản dị cô ấy hòa đồng vui vẻ ừ. quan tâm mọi người không rượu chè cờ bạc rồi thứ đối tượng đó là không có luôn á dạ đúng rồi ừ. Nói nhỏ nhỏ nó tả phụ nữ anh thấy cũng khủng hoảng quá <laughs> mặt vuông vuông còn còn vuông còn còn à, hả rồi tứ à, trụ thường hồi nãy giờ bên hàng nga bên đây ừ. nói về những cái yêu cầu về bạn nam á thì ừ. em thấy em có bao nhiêu phần trăm dạ em thấy em có ờ, khoảng 60 ờ, đến 70 phần trăm 60 đến 70 phần trăm phải không dạ. rồi thôi để chút xíu hai bạn tự gặp nhau ha hàng dạ. nga bên kia tiếp. là ừ. dễ thương lắm không có những cái gì mà nãy em nói đâu dạ gương mặt rất là phúc hậu luôn á dạ à, hôm nay em đi dài vậy à, bòn nhỏ dạ em đi với ba mẹ với à. à anh trai chào chú chào cô <laughs> tôi cũng thay mặt à, gia đình bên à, ba của bọn nhỏ trước thì kính thưa ban tổ chức và quý anh chị lớn tuổi và bên cạnh các em các cháu thì trong đời tôi chỉ có mới mới thấy hôm nay là ngày vui nhất của tôi đó là được à, quyền linh rồi hồng dân dạ. đây mới làm là cái tạo điều kiện cho tôi chọn con dâu thứ tư đó nhưng mà qua trao đổi thì thấy em tôi hết sức là hài lòng thôi có những đội lời cuối cùng kính chúc quyền linh với hồng dân và trong toàn bộ chị em trong khán phòng dồi dào sức khỏe và đón mừng chân đôi cặp hạnh phúc hôm nay dồi dào dạ. dạ. <laughs> cảm ơn chú nhiều cảm ơn chú <laughs> rồi em gái dạ, đi em, ra em gái thằng em đây đi dạ ra hôm nay em đi với ờ, mẹ của em và các bạn ờ, đồng nghiệp trong công ty ạ à. dạ rồi chào cô thưa anh ờ, chú quyền Linh và cô Hồng Vân tôi tới đây là tôi cũng mê hẹn hò cái à, để đêm thì tôi cũng suốt con tôi đi tham gia bạn muốn hẹn hò để kiếm một một bạn là đi tới tương lai mà cho tôi hỏi một cái là đi tới tương lai đừng có giống như như à, như mẹ nga là đi nửa đoạn đường mà không có cha thấy con một mình là cô đơn thấy cũng tội lắm người ta có cha mà con không có cha cũng tội lắm mà quê cô á, là đắk lắc mà sao mà ừ, cô là thích uh, bạn trai ở đắk lắc để cho gần về nội về cha mà chương trình ghép về với miền nam mà tôi chỉ có một đứa gái thôi mà xa quá là ừ, chứ không phải là là, là không dạ nói vậy nè cô à, hai cái hồ sơ đó nó hợp về tính tình hợp về yêu cầu hợp này dạ. kia còn cái những cái điều kiện địa lý á thì yeah. tụi dạ. con không thể nào mà có thể đáp ứng nhu cầu được yeah. Dạ. à, bạn à, hàng nga này với bạn à, bòn nhỏ này đó về tất cả những cái yêu cầu về sở thích yeah. Dạ. về những cái điều không thích tụi con ghép gần như là bảy tám phần trăm là hợp lý nhau tụi con mới ghép lại cô ạ à. à, khó tìm được hồ sơ mà ghép chung với tỉnh luôn yeah. nếu mà cùng tỉnh á, thì nó không hợp lý với những thứ kia yeah. thành ra là cô thông cảm bởi vì tìm một cái hồ sơ thế này tụi con phải mất thời gian rất là lâu nhưng mà hai bạn đều đang ở sài gòn mà hai bạn đều làm việc ở sài gòn mà cái đó là cái quan trọng nhất yeah. Dạ. với là tôi thích á, là một bạn trai á, là phải biết uh, người lớn và thương vợ thương con với lo ăn lo làm thương yêu nhau thì uh, tìm hiểu nhau thì do hai yeah. Dạ. đứa chứ còn cô thì chỉ có ý kiến từng đó thôi cảm ơn mẹ đó. Dạ. chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt đi mở rào hàng nga xinh lắm đó, bòn nhỏ dạ. đó cố gắng lên nào tấn công rồi con quà dạ em chào anh ạ dạ em có món quà gửi anh ạ em cảm ơn anh ừ, dạ, sao, sao con tặng xương rồng vậy hằng nga ý nghĩa của xương rồng thì à, nói chung là bên ngoài thì gai góc nhưng mà giàu tình cảm và sự trung thủy nên con cũng mong muốn tình cảm của con tình yêu của con á thì à, cũng à, như vậy ạ anh thì Rồi. À, anh tặng em một quyển sách và dạ. một đặc sản của bến tre dạ. quyển sách đó thì nói là hãy sống cuộc đời như bạn muốn thông điệp anh gửi đến cho em là em hãy sống cuộc đời như em muốn đừng đừng đừng sống theo theo sự muốn của của người khác vậy đó dạ à. rồi cảm ơn anh dạ hai người quay mặt đối diện trò chuyện với nhau đi mấy chục năm ta chưa gặp nhau đó thì à, em à, thấy anh thế nào dạ em thấy anh cũng dễ thương à <laughs> dạ anh thấy em thì cũng dễ thương dễ nhìn dạ. thì à, nếu mà hai đứa mình à, hợp nhau á em tính là chừng nào thì mình à, đám cưới vậy đó dạ cái đó là theo sự tình cảm của hai người thôi à nếu mà cảm thấy hợp đủ hiểu nhau thì mình sẽ tiến tới hôn nhân à. dạ thì uh, hiện tại bây giờ là em em sống với mẹ hả rồi có đứa em nào không dạ không mà em là con một anh con một trong dạ. nhà luôn hả nếu mà giờ ví dụ hai người tiến tới á em à. có thể sống mực với mẹ em hay không anh thì dễ lắm em muốn sống bên anh cũng được mà muốn anh sống bên em cũng được anh dễ lắm dạ. bên nào anh sống cũng được hết ở đâu có em là được ở đâu có em thì ở đó có anh <laughs> cho em hỏi một xíu là em biết là anh có gia trưởng hay không ạ anh hả anh không gia trưởng anh ờ, anh có so đo tính toán phụ nữ không không anh không so đo tính toán phụ nữ đâu phụ nữ là để yêu mà chứ đâu phải để so đo tính toán phải không dạ thì em em cũng mong muốn là tại vì cuộc sống thì không phải lúc nào cũng màu hồng tại Đúng vì rồi. cuộc sống thì cũng có những khó khăn này hoặc là có những mâu thuẫn thì theo anh á thì lúc đó thì anh sẽ giải quyết như thế nào thì ờ, mâu thuẫn thì đương nhiên là phải có à, giải quyết thì là anh với em ngồi lại bàn bạc trao đổi với nhau với tinh thần gọi là chia sẻ với nhau chứ đó là cách giải quyết của anh không biết là em giải quyết sao có cách giải quyết mới không dạ <laughs> nói chung là em cũng hỏi anh luôn là nếu trong anh có thường nóng tính hay không anh ngụ tính lắm dạ. ai gặp anh cũng nói anh hiền á dạ em không biết là anh có tôn trọng được sở thích của bạn gái hay không ạ cái đó thì quá tôn trọng rồi tại vì đôi khi bạn gái thích những cái điều đó gì đó khác lạ với mình đó là điều tốt thôi dạ ví dụ như là <laughs> ăn mặc này kia là anh có kiểm soát hay không không <laughs> ăn mặc anh không kiểm soát ờ, ăn bạn làm sao thứ nhất là cho nó gọn gàng sạch sẽ yeah. Dạ. rồi uh, nó phù hợp với bản thân mình với hoàn cảnh của mình là được yeah. Dạ anh có hay ghen không ạ à? anh hả nói chung là chỉ có chút xíu thôi chứ không xíu. gọi là, là chút xíu là... là bao nhiêu anh bao nhiêu phần trăm anh chút xíu là như là ờ, cái hành vi của người phụ nữ nó nó nó quá trớn đi thí dụ như là cô ấy là vợ mình nhưng mà cô ấy lại lại cặp cổ hay gì đó một chàng trai khác hay gì hôn gì cái đó điều đó là mình nó nó quá à. mức với mình là bắt buộc yeah. mình phải dạ. ghen chứ không phải mình ghen cái vô lý nha nói chung yeah. Dạ. cũng có ghen chút thiếu ý nói chút thiếu là vậy à. có kiểm soát điện thoại rồi à, này Đúng cái nọ của bạn dạ. gái không không không không kiểm soát mà điện thoại đâu tại vì điện thoại của em thì có công việc này kia mình yêu nhau thì mình tin tưởng lẫn nhau tại vì em cũng quan trọng là sự tin tưởng kể Đúng cả rồi. trong cuộc sống hôn nhân và tình cảm nếu mà thật sự mà nếu mình không đủ tin tưởng lẫn nhau á thì tốt nhất là mình nên nói thẳng lúc đầu thì um, em cũng thích con trai là nói ít và làm nhiều chứ em cũng không thích hứa ừ. tại vì nếu mà hứa mà không làm được thì tốt nhất là mình không nên hứa Đúng. điều gì cả dạ. rồi mình hát tặng nhau một Đúng bài rồi. xong đó mình tiến hành bấm nút nào bước tới đi bọn nhỏ đó có nắm tay đi. truyền cảm xúc hai tay luôn hai tay luôn từ lúc anh quen biết em thế giới như đang ngừng lại Cuộc đời này chỉ riêng mình em thôi Từ lúc anh quen biết em Cả thế giới không ai bằng em Hết, hết <laughs> Bòn nhỏ Dạ à, Em hãy rút ruột, rút gan của mình ra Nói những cái gì đó Suy nghĩ về người đối diện đi Anh thấy em là một cô gái dễ thương Có những cái tố chất mà anh đang cần tìm thì hôm nay mình đến với nhau á cũng là một cái duyên thì em ờ, hãy trao cho anh một cơ hội như là em tự trao cho mình một cơ hội. dạ em suy nghĩ <laughs> dạ em cảm ơn anh à. Ờ, được rồi hai đứa về ghế đi các bạn để tay vào nút bấm đi kiểm tra lại con tim một lần nữa bấm hay không bấm là quyền của các bạn tim mình mách bảo thế nào mình làm như thế sau 3 tiếng đếm một hai 3 Hết thời gian Bạn gái không bấm Lý do tại sao em không bấm? Dạ, nó như lúc đầu em đã nói là Nói chung anh rất là tốt Nhưng mà trái tim em thực sự là chưa cảm thấy nhận được đó sự rung động nên em cũng chưa <laughs> bấm như anh nên nói là mình phải theo tiếng nói của con tim chứ không phải lên đây là bấm để cho là vui hay là kết bạn chính xác là như vậy dù sao thì cũng à, trân trọng những quyết định của các bạn à, mỗi người chúng ta sẽ tìm cho một nửa mảnh ghép của mình đúng với điều đó cảm ơn hai em à, đã tham gia chương trình dạ yeah.